đói quá đói quá các bạn có thấy mình ném chính xác hay không các bạn có thấy mình ném hay hay không đó là vì mình luyện tập Gunny Mobi mỗi ngày Gunny Mobi tăng mọi lúc vui mọi nơi